Thank you lạy chúa con là lính trận ngoài biên vì xa thành phố xa quá nên quên đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu còn tường hòa châu soi tuyến đầu lạy chúa con là thiếu phụ miền quê thỏa chi hết thu qua xuân sang hè còn đời đàn đông mới tin về đàn xe không chung đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp trai đi cho ngày mai con còn lứa tuổi học sinh vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm xanh đèn để mẹ hiền con hết buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười lạy chúa con con lướt tuổi học sinh vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm xanh đèn để mẹ hiền con hết yêu phiền an vui cho người đầu tiên trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết em tuổi mười lăm Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn Tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang Rồi thời gian dần trôi mau Em không nghe tôi dạo phim đàn Mà chỉ nhìn lén lén bên sâu Sao em không như ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn Để điều đàn buồn mênh mang Em như mây trôi dịu dàng trôi lang thang trên bầu trời Và mây đã xa tôi Oh ơ, âu ơ sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa tình cờ tôi gặp lại em ta đi chung trên một chuyến đò con đò chiều đưa khách sang sông tình cờ ta nhận ra nhau nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào để đò chiều xong vỗ lao sao hôm cô dâu sang nhà chồng qua sông trên con đò hồng mà giọt buồn nhỏ bên sông hôm cô dâu sang nhà chồng ai du con nghe buồn lòng lời du nghe nhớ mong sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa em không nghe tôi dạo phim đàn mà chỉ nhìn len lén bên sông sao em không như ngày nào sáng đây nghe tôi ngồi đàn để điều đàn buồn mênh mang em như mây trôi dịu dàng trôi lang thang trên bầu trời và mây đã xa tôi oh, sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa tình cờ tôi gặp lại em ta đi chung trên một chuyến đò con đò chiều đưa khách sang sông tình cờ ta nhận ra nhau nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào để đò chiều xong vỗ lao sao sang nhà chồng qua sông trên con đò hồng mà giọt buồn nhỏ bên sông hôm cô dâu sang nhà chồng ai du con nghe buồn lòng lời du nghe nhớ mong sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa câu nhỏ còng còng hàng câu dưới nắng trong lá trầu không chị tôi trông dễ thương ban dâu chưa cầu đông ý à chị tôi chưa lấy chồng gái lưng ông có bao người thầm mong theo mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi chị thương hai đứa em thương mẹ già còn đau ý à chị tôi chưa lấy chồng rồi mẹ tôi khuất xa chung không còn thương ấy chỉ lại lo các em chuyện chồng con ngày chia tay bên sông thấy chi buồn mà thương ý à chị tôi chưa lấy chồng có một người đàn ông qua họ về xây chiếc cầu nối bờ sông gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn ý à chị cũng muốn lấy chồng cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu để chỉ tôi ngóng chờ mắt lệ năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm nhìn hàng cao xác giờ lá trầu khô mộ chỉ tôi bé